Liên quan đến ca bệnh à, số 867 đến hai bệnh viện ở Hà Nội khám, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản nhắc nhở một bệnh viện lớn, hạng đặc biệt đó là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã để lọt bệnh nhân, đồng thời cũng biểu dương Bệnh viện Thanh Nhàn của Hà Nội đã cảnh giác chủ động giữ bệnh nhân lại và phát hiện ca bệnh dương tính. Đồng thời, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các bệnh viện thuộc bộ ngành có người bệnh đến khám, cần khẩn trương rút kinh nghiệm việc sàng lọc, phân luồng, cách ly và quản lý các ca nghi nhiễm COVID-19, tuyệt đối không để người nghi nhiễm COVID-19 tự ý di chuyển. Theo điều tra dịch tễ ngày 8 tháng 8, bệnh nhân 867 đi taxi cùng vợ đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 7 giờ 30 đến 11 giờ. Mặc dù bệnh nhân có tổn thương phổi nhưng bệnh viện vẫn cho bệnh nhân về. Bệnh nhân đã về thẳng nhà con gái là chủ quán bia hơi Lộc Vừng, địa chỉ ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và nghỉ qua đêm ở đó. Đến ngày 9 tháng 8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn với biểu hiện ho, sốt nhẹ. Bệnh nhân được phân luồng, cán bộ y tế có tiếp xúc với bệnh nhân đều đảm bảo trang phục bảo hộ đầy đủ và bệnh nhân được chỉ định nhập viện tại phòng cách ly riêng. Tại đây, Bệnh viện Thanh Nhàn đã chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2, lấy mẫu gửi lên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố CDC Hà Nội. Kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 hôm 10 tháng 8. Tuy kết quả âm tính nhưng hình ảnh chụp phim phổi vẫn thấy nghi ngờ nên bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 vào ngày 11 tháng 8 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Cùng ngày, CDC Hà Nội đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này và cũng cho kết quả dương tính. Thưa quý vị, Hà Nội có 7 con sông chảy qua địa bàn. Những năm gần đây do nhiều nguyên nhân mà tình trạng sạt lở, kè, bờ, bãi sông vẫn đã đang dễ à, dàng ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại một số đoạn tuyến trên sông Hồng, sông Đà, sông Đáy và sông Bùi. Với tốc độ sạt lở nhanh cộng với ờ, diễn biến bất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì sự an toàn cho các công trình đê điều, tính mạng và tài sản của hàng nghìn hộ dân sống ven sông đang là những vấn đề đặt ra, đặc biệt là trong mùa mưa bụi, mưa lũ. Thôn Thanh Giang, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng sạt lở bờ sông đáy. Khu vực này xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, có những điểm tạo thành hàm ếch như thế này. Nhiều khu vực đã bị ăn mòn, khiến cho phía dưới bê tông bị rỗng, nhiều nhà dân bị lún nứt. Đường ấy là coi là nó thẳng trước rồi nó thẳng này, bây giờ nghiêng hẳn này rồi. Bây giờ nhà tôi gần đây là nó nó nó nứt. Đấy, như nhà bà kia là nứt đây nó cũng nứt hết rồi. Sự cố sạt lở tại xã Thanh Cao đã diễn ra từ 2-3 năm nay. Tuy nhiên gần đây, tình trạng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Người dân cũng như chính quyền xã đã đổ đất đá, cắm cọc tre nhưng mọi thứ chỉ là tạm thời. Đối với Ủy ban Nhân xã thì nguồn kinh phí rất là hạn hẹp, không thể nào mà đưa cái dự án này làm được. Thế thì chỉ tuyên truyền rất là thường xuyên và liên tục đến với nhân dân để nhân dân chủ động phòng tránh và có thể là ờ, sơ tán mỗi khi là có những hiện tượng mưa bão lớn xảy ra. Còn tuyến đê kè dài hơn 1 km nằm trên địa bàn hai xã Vân Phúc và Xuân Đình của huyện Phúc Thọ, có bề rộng tới chân mái là 7 mét. Tuy nhiên đến nay, cả tuyến kè đang dần biến mất từng ngày do sạt lở. Tính từ là đất nông nghiệp nhân dân ở Xuân xuất này chạy ra đến vở nước là nó mặt rộng của cái đường đá kè đá khoảng 6 7 mét. Đến bây giờ là hầu như lở hết rồi. Đấy đoạn này trực tiếp là cái đoạn này là lở hết rồi. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã chỉ thầu một số đơn vị tiến hành nghiên cứu, lập phương án thiết kế thi công xử lý sự cố trên tuyến sông Đáy và sông Bùi. Khu vực uh, sông uh, Bùi sông Tích ấy, thì là trước đây đã xảy ra cái hiện tượng là à, lũ ngập ngập úng. Trong năm nay khi mà có lưu lượng mưa xảy ra năm ngoái thì chắc chắn là sẽ không bị ngập úng và à, các tuyến sông đó à, các tuyến đê đó đã được đầu tư nâng cấp và à, nâng cao trình trước tình trạng cấp bách trên cùng với sự hỗ trợ của tổng cục phòng chống thiên tai ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã giao cho các sở ngành có liên quan xây dựng các dự án xử lý tình trạng sạt lở tại các sông trên địa bàn thành phố hà nội ở cái sạt lở ở khu vực này còn cách trên đê từ 100 đến 200 mét tuy nhiên ở ngay phía trong thì là khu vực nhà dân cũng như là hệ thống đường giao thông có khu vực dân sinh dân cư rất là đông đúc do đó cái sạt lở này đã ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cái đời sống tính mạng à, của nhân dân trong khu vực hiện Hà Nội còn 4 điểm đê kè cống tại các huyện Đông Anh Bắc Từ Liêm Phúc Thọ Sóc Sơn và 12 vị trí đê sung yếu cần lập phương án bảo vệ từ nhiều năm nay, hoạt động kinh doanh vận chuyển khoáng sản than đất và vật liệu xây dựng ở khu vực ờ, chân cầu Lục Nam thuộc thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đời sống của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước, nhưng mọi việc vẫn đâu vào đó. Bức xúc là tâm lý chung của nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực có bãi chứa than và vật liệu xây dựng khu vực chân cầu Lục Nam, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Mặc dù đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi chính quyền và các ngành chức năng, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở việc đề xuất.